tôm rồi ai mì tôm không nào mì tôm hu hu nào bạn đêm dần buông bụng kêu reo reo chân tay cứ run đang no đến lại thì bụng đói không xong tối nay thì mình thôi do thua vào chẳng biết thế nào ngỡ là sẽ không bao giờ ăn một thứ khác ngoài cơm nhưng thật may mắn khi biết được qua mi là bạn đồng hành của chúng